cứ mãi cô đơn bơ vơ bằng lòng rồi ai đâu hay ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây những phút giây trôi qua tầm tay chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư này 让。 em luôn 홍사장 조금 사서